Em Đào Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé. Hôm nay em giao lưu quý anh chị và các bạn à, cách à, nuôi ong tại nhà anh em cùng à, xem và chia sẻ cách kỹ thuật nuôi ong các bạn nhé. Đây thùng ong của em đây thì như quý anh chị thấy thì trời nắng thì nó ra ngoài một số nó quạt mát cho quý anh chị này. Toàn bộ hùng ong thùng ong là bên ngoài là nóng quá nó ra ngoài nhưng mà đây. Em quay đây khuôn viên của chúng ta là đây lục vừng các bạn nhé. Chỗ đây là mát ạ. Mát của chúng ta phải để để để để để à, cho nó mát thì để làm quạt nó đỡ hơn nhá rồi quý anh chị chờ em chút nhá để em chia sẻ trên, trên nhóm ạ rồi quý anh chị à, chào Hiền Trần nhá rồi để à, mình chia sẻ hôm nay thì hôm nay mình bận buổi sáng bận công việc quá này khách khứa ra vào làm nhiều công trình nó chạy chưa chưa làm cái này chim này làm cái đây này chim anh em chia sẻ ngay ong nhá đây con cảnh của chúng ta đây là đàn ong và phải có cả chim bẫy chim đây quý chị này nắng quá giờ bỏ chim đây không bẫy nữa thế ong luôn các bạn ơi thế cả chim cả ong nhé hôm nay các bạn nào uh, là đâu các bạn đã ra video nhiều chưa hiền trần ra video nhiều chưa mình sáng nay bận khách khứa nhiều quá nên chưa làm được giờ bên làm cái à, video về ong này giới thiệu cho quý chị đây à, các bạn đây à, giới thiệu cùng học hỏi ngành nuôi ong nhé đây là mình ở đây thì mình sẽ quay những cái giống con ong đây thì lúc ra vào mình ngồi trước cửa đấy các bạn này chúng ta nên kiểm tra vừa vừa kiểm tra hai ổ ong rồi thì thấy ờ, chú ờ, các loại con chú lon này phát triển rất tốt các bạn nhé nó phát triển hơn ờ, hơn chú già đấy Huyền Trần không có làm à thế à cũng không có mình phải chiến Hiền Trần ơi nay chim cái đi Hiền Trần nay chim được rồi nay chim để giao lưu anh em thôi mình đây sáng này không có giờ mình bù giờ đấy khung giờ của mình là từ 7 giờ đến 7 rưỡi đến 8 giờ nhưng mà hiện tại giờ thì bận quá rồi mình nay chim được ờ, cho ờ, anh em giao lưu anh em đây thì hôm nay mình sẽ giao lưu anh em làm ong nuôi ong nhá thì trước mắt là anh em du thút rồi anh em ờ, làm nuôi ong thì hãy vào xem mà comment cho ý kiến anh em cùng học hỏi nhá mình nuôi ong của mình đây mình để như này với mức độ nuôi đây thì tầm cách nhau mình một đàn nên mình tách ra đây nhưng ổ bên kia mình bắt có điện về như mình đã chia sẻ các bạn rồi ấy nhá bắt ong một điện cách đây khoảng tầm một tháng á mình sẽ ổ sau thanh với nó còn đây toàn bộ ba ổ đây chúng ta tách ra đây hai ổ đây là một ổ đây gốc các bạn nhé ổ đây là tách ra tiếp này ổ sau mình này ổ đây là tách ra đây nhưng chị ổ chú non này nó phát triển rất mạnh nhé hiện tại trời đang nắng này 10 giờ này ông đang quạt làm mát các bạn nhé khuôn viên mình nuôi đây là gần đến nó bốn ổ các bạn ạ còn từ dãy từ đây ra ngoài đây khoảng 20 ổ các bạn nhé hai mình gần 30 ổ mà nên là rất mong anh em xem thì hãy comment nhé Rất mong anh em à, xem và cho mình à, ý kiến nha. Rồi chào anh hai núi miền Bắc nha. Hôm nay để em à, giao lưu về bên anh em nuôi ong một chút để có anh em có học hỏi cái kinh nghiệm một chút nhé. Đây như quý chị toàn bộ đây thì chỗ này thì em không có cái cây nào hết nhưng mà đây ong ra rất nhiều nó bu cả một, một đám nữa các bạn nhé. À, ờ, anh hai núa chào Hiền Trần nhá. Hiền Trần uh, Hiền Trần có gì thì qua bên nhà anh hai chơi một chút nhá rồi thì em đang tác nghiệp thì bị uh, một số anh em đang gọi điện chắc công việc thôi để em cũng uh, cố gắng livestream một chút thì uh, cho quý anh chị uh, buổi, buổi buổi sáng này nhé buổi sáng nay chưa livestream được anh hai đúng ơi giờ bên nay chim bù đây buổi sáng dậy thì khách đến nôm quá thì hàng hóa đầu giờ thì bọn em hơi bận rộn đấy giờ nay chim bù cái mong uh, quý anh chị và các bạn uh, thông cảm nhé hôm nay em nay chim về ngành ong đây thì tiện đến nhà anh đây tiện chở đầu đồ đến thì đi ngang qua ghé vào livestream cho anh em à, cách nuôi ong nhé em để công viên này có có hợp lý không quý anh chị xem ngành nuôi ong thì hãy à, cho em ý, à, cái ý kiến nhé đây là em sẽ quay toàn cảnh cho quý anh chị xem công viên em để đây thì trong vòng khoảng tầm mười mấy mét vuông em đã để khoảng tầm 6 ổ ong rồi các bạn nhé đất thì rộng nhưng mình phải để chỗ mát các bạn nhé rồi em sẽ chuyển vi camera sau trước đi nhé camera sau ạ để em nhìn thấy quý anh chị em chào dễ hơn ạ à đó ờ, như quý anh chị thấy đây thì em đã để bên đây là một ổ ổ nữa rồi à, mật à, độ à, cường độ này mật thì chưa ăn thu đâu anh hai núi ơi thời điểm này nếu nắng quá thì nó ít hoa quá nhá mật thì mùa này thì tốt ạ à. đây như quý anh chị đây đây ong đây thì à, một số ong đây em đã để em đã dạo hết quý anh chị xem em để khuôn viên có được hợp lý không nhé đây thì em để ngay con nhà có mái nhà này nó nắng hàng nắng một tí thôi thì đây toàn bộ ong nắng nó ra ngoài nơi nó bám đấy ạ rồi chào chung chào chung PV nhá rồi anh em hãy qua chút nên anh em hãy qua bên nhà Chung, bên nhà anh hai núa chơi giao lưu đi nhá Hiền Trần nhá Hiền Trần cũng lên livestream Hiền Trần ơi chưa được anh em livestream thì vẫn lấy sự tương tác tốt ạ sự tương tác tốt và lấy à, số giờ nhá kênh kênh Hiền Trần chắc đủ gần đủ giờ rồi đúng không kênh hai núa anh hai núa phát triển mạnh em nhìn thấy dạo này uh, view thì lên nhưng mà cái số sắp ít lên nhé anh không livestream trực tiếp được anh livestream uh, phần mềm OBS á để anh em vẫn giao lưu ở đó được hay hơn nhé đây khuôn viên đây thì ở đây một đám chỗ đây để em để ba ổ các bạn nhé dạ chào các bác anh núi miền bắc rồi à, trung vh à, chào à, chào chào anh hai núi miền bắc kìa trung P, pv thì hãy qua bên cả hiền trần nhé trong đây có hiền trần hiền trần cũng hay livestream lắm nhé ở nhà thì rảnh khi nào mình livestream có thể là tính cái công livestream này chúng ta đỡ mất công đi đi đi đi quay hơn nhé có thể anh em chia sẻ cái nội dung hay thì anh em lấy được giờ mà lấy ờ, số livestream thì thường chúng ta cho anh em mới để chúng ta lấy ờ, giờ mình lấy nhiều đó, mình ờ, chia sẻ đây đây có một hai đàn nữa bạn này bên đây hai đàn nữa này đó bên đây thì ra nó rất nhiều thì quý chị này đây là một số ong ra rất nhiều em sẽ đi giả hết một vòng cho chị nhé đây trước mặt nhà đây ạ ờ, chào bạn chào bạn săn bắt mật ong về Bình Phước nhé hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh chị các bạn đây toàn bộ chỗ nuôi ong của mình ạ trên tầng có một hai hai ổ các bạn nhé đây mình có để xốp nhé chỗ nào nắng mình vẫn vẫn để xốp các bạn này toàn bộ đây cây nục vừng cây mát nhé chúng ta để đây anh quanh đây bọn em đây một hai ổ mà em tách ra nhé thì anh em ờ, hôm nay là em giao lưu ờ, cả anh em du thút cả anh em nuôi ong nhá săn bắt mật ong rừng ờ, bình phước đúng không rồi bình phước các bạn ở bình dương tách ra đúng không ở bạn ở quốc lộ 14 đến 13 đó mình trước kia mình cũng hoạt động ở khu vực đấy nhá thì anh em hãy qua ờ, bên ờ, các anh ờ, giao lưu đi thì chúng ta sẽ là bạn của nhau mà là bạn của nhau rồi chúng ta cứ qua này để lại cái dòng comment nhá à, em ở quốc lộ 13 ở mình cũng 13 mình hay đi tới chỗ Bình Bình Dương bạn đi Bình gọi là thành phố Bình Dương nhỉ trước kia thủ thị xã thủ dầu một chứ rồi bạn con men bạn cũng ngành nuôi ong thì anh em hãy con men để biết học hỏi kinh nghiệm nhé đây thì toàn khuôn viên của mình nuôi ong đây mình đã để đây các bạn này mình thì tất cả được 24 ổ nhé à, Lộc Linh bạn lục Linh nhỉ mình à, trước kia mình ở đồng xoài Phú Giáo nhá khu vực à, đồng đồng xoài à, Phú Giáo đó giờ được thuộc về thì không biết đây một số nóng có ra tận cả cục đây các bạn này à, đó như quý chị ở đấy đấy rồi chào chủ tịch xã nhá bạn chủ tịch xã mới vào thì anh em qua bên ủng hộ bạn nhà chủ tịch xã để lại comment nhé. chúng ta này trước nạn sau quen chúng ta cứ giao lưu đi cả chung cả anh hai lúa anh hai lúa nên nên mạnh anh hai lúa nhá kênh ờ, của anh em thấy hay đấy nhưng mà phải ờ, anh phải đều đi tức là chúng ta chiến video đều đi ngày ờ, giờ thì kênh mới chúng ta làm hai ba cái đấy chia nội dung giá trị tốt cho anh em mình cứ quay được cái giá trị để anh em khán giả ủng hộ chúng ta thôi như quý anh chị thấy nóng quá đây trời nắng quá là nó đã đi ăn về nhé hiện tại giờ là không biết là trong trong trong Bình Phước trong miền Nam anh em như nào như hiện tại miền Trung của em là giờ ba 38 độ nắng lắm nhé ba 38 độ nắng của cái miền, miền Trung có tiếng được quý vị nhé đây nó, nó nóng quá ra ở ngoài đấy các bạn này một số con ong canh cửa với một số phải nằm mát đấy các bạn nhé đang quạt đấy ạ đang quạt đây nó bu cả cục đấy các bạn nhé đây là nóng quá nó ra đây các bạn nhé đây vì hiện tại giờ ổ này đông quân các bạn nhé ổ này bọn em cái ghép hai hai chúa đây à, hai ổ vào một một chúa đấy các bạn này ổ mất chúa đấy nhé quý anh chị vẫn nhớ phải không đây em ghép ổ bên đây này từ bên kia em đang để cái chân bên đấy nhé đó cái chân bên đó đang để cái ổ mà ổ này em bỏ ổ đi rồi sợ ong nó về đó giờ em mới ép hai đàn vào một đây này là đây là cái ngày trước à, em đã chia sẻ hai ngày trước đó ổ hiện tại là đông quân nó ra phải nóng quá lượng à, quân nó phải ra ngoài nó bu đấy nhá nuôi được mấy thùng em mới nuôi được mấy thùng à thế bạn phát triển mạnh như bạn đấy nhá từ bọn mình đi từ ong là toàn thể toàn bộ là bọn mình à, phát triển ra đây nhá tự đi bắt đây bạn ơi bắt cột điện để bắt uh, tách đàn ra họ bắt tách đàn ra mình sẽ ngồi bên đây bên đây ổ đây cũng uh, ít quân các bạn nhé ổ đấy ạ à. mình tất cả là 24 ổ nhé bạn hai bốn ổ là một uh, từ từ một ổ chúng ta tách ra nhiều ổ các bạn ạ để đi bắt thêm nhé chứ không mua bạn ơi thì bạn nuôi cũng nuôi ong này có gì thì bạn hãy comment để bình luận dưới video để mình cộng đồng anh em học hỏi nhé chia sẻ cái, cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ về cái, cái ghép đàn tách chúa nhiều đấy nhá rất mong quý anh chị xem thì uh, góp ý ạ mình thì biết sao mình chia sẻ như vậy đấy nhá, nhưng không uh, không giấu nghề nhé chia sẻ hết thiệt tình hết mình nhá rất mong anh em à, xem và thấy hay thì hãy à, tặng à, em Tony Tiến một like nhá trước khi thoát đây tặng em một like ạ à. em chia sẻ đây toàn toàn cảnh của em đây là 24 ổ các đếm nhé đây là một này hai này này hai ổ đây các bạn nhé đây bên đây là hai bốn năm ổ nữa các bạn nhé ba ổ đó mới hai ổ bên này năm ổ thôi khu vực đây khuôn viên em đã để năm ổ rồi các bạn này đấy như nó ra một miếng đây này như quý anh chị thấy ra đây đóng cục một miếng đây nhé nóng quá đây ạ à. em phải ngồi quý anh chị này ngồi giữa nắng đây em phải ngồi đây đây em cũng toàn đi tiến cũng ờ, ờ, ra mặt với chị đây là quý chị ơi em toàn đi tiến nhá toàn cảnh nha của chúng ta đây buổi trưa này này hôm nay em giao lưu đi đi làm hiện tại giờ mới rảnh em mới phải buộc giao lưu quý anh chị ạ em nuôi được bốn thùng ong mà nuôi hai thùng chưa thấy ờ, đẻ trứng thế đẻ trứng thì kiểm tra trứng chúa bao nhiêu nhé bạn nhé chúa bao nhiêu ngày ạ chúa 11 ngày nở 11 ngày là có rồi các bạn nhé 11 ngày là đẻ đây là hai ổ đó các bạn này em đi vào đây cái video ờ, các bạn xem ờ, nếu mà đẻ chúa thì mình cứ chia sẻ đẻ chúa thôi mà từ ngày nở 11 ngày nó đẻ đấy thì quý anh chị xem nhé bạn nuôi được bốn ổ mà biết được cái chúa của bạn là bao nhiêu nhé mà bạn tách ra hay sao mình sẽ đứng vào chỗ mát đây đây công viên đây ba ổ đấy nhé ba ổ đây cái chúa này mình 11 ngày này đẻ đây mình kiểm vừa kiểm tra cái ổ này đẻ rất mạnh các bạn nhé chúa 11 ngày tuổi ạ rồi chào cuộc sống phần An nhá cuộc sống Việt Nam mới vào anh em cả hai lúa mấy anh em à, Hiền Trần à, qua giao lưu cuộc sống Việt Nam với bốn thùng chưa mà thấy trứng à, bạn xem phải kiểm tra mình nó cái trứng thì bạn phải kiểm tra chúa thường thường là 11 mình ở đây tính là mình 10 ngày nhé là đẻ nhưng có chỗ bạn có thể là thời tiết khác thì trong 11 ngày các bạn nhé 11 12 ngày là buộc phải đẻ các bạn nhé mà không đẻ này chúng ta đây, bạn kiểm tra con chúa xem nó sợ con chúa nó mất các bạn nhé à, còn bên đây thì như mình đang quay chia sẻ thôi mình không đi nữa mình vừa quay cái dọc bên đây rồi ạ rồi anh hai lúa chào cuộc sống Phần Lan nhé đây toàn bộ đây ong nên mình để đây một số đây nhé trong anh em ngồi vẫn có đó bên góc đây vẫn có nhé một uh, chúa già còn non mà chưa chúa có một con chúa già một con chúa non à, chúa già quá chúng ta thay nhé bạn ạ bạn có mù ông chúa rồi thì chúng ta nên cắt thay nhé không có chúng ta tự cấy cấy tạo được nhé mình khoảng tầm con chúa già thì mình cho 9 10 tháng là mình phải thay nhé mình để cũng được mình để nó đẻ kém nhé rồi cũng à, mình cũng ờ, bận chút việc ờ, khách hàng gọi nhiều quá nên mình cũng xin phép dừng ở đây nhé ờ, cuối video em Tony Tiến cũng xin phép dừng ở đây xin quý anh chị xem thì thấy hay thì hãy tặng em Tony Tiến like nhé và hãy chia sẻ cho cộng đồng anh em nuôi ong biết ạ à. chia sẻ lên trang cá nhân cho cho em để cho nhiều người biết để anh em cùng giao lưu học hỏi cách nuôi ong nhé em xin tổng chào mời anh em đang xem nhé chào bạn săn bắt ong rừng nhé chào hai núa chào tất cả anh em chào Hiền Trần nhé chào cuộc sống Phần An chào Hữu Xuân chào bạn Hữu Xuân nhá chào Trung ờ, PS nhá. Ờ, rồi mình cũng xin phép ờ, tổng chào quý anh chị 10 anh em đang xem nhé giờ mình đọc hết thì chủ tịch xã mình đọc hết không hết được là mình xin tổng chào nhá mình xin phép dừng ở đây ạ à. trước khi thoát để quý anh, anh chị em hãy tặng em to nia một like nhá và thấy hay thì hãy bấm vào nút chuông để là người đầu tiên nhận được video mới nhất từ